ひらもた ấy cũng tan thành mây phim truyền hình anh đâu phải là minh tinh nào thay đổi được tính tình chuyện tình mình như ván bài anh thường đem ra cá cược nói em đâu khá được cũng chẳng thay đổi được tình anh khuyên người ta thì hay sao tình mình thì lại khác người ta yêu anh đông đầy say em yêu chỉ đại đấy anh còn nhớ với tâm tư đem đem viết vào bài nhạc coi em như là kho báu anh chẳng thể nào khai thác và mà em vô tình cứ nói đi là đi hay ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng có khi khả thi xa nhau đâu phải không hợp mà cũng chỉ là vì người chỉ có chuyện mới biết hết anh biết ai biết чем мы không màng thế thái đổi thay không màng sóng gió mùa phân chỉ có bên trăng trong lòng mắng bình an. rơi một giọt nước mắt thừa thăng lại bóng hoa bóng tiếng tan nguyện một đời có nhau mới là yêu trong trái tim hằn sâu nỗi buồn nhìn người xưa đã xa những kỷ niệm giờ tan chẳng thể uối an tâm hồn an đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay những khổ đau bao ngày qua dọn lòng là phải trao đi niềm tin mà trái tim nhân lại được bán những xót xa khóc cho người một giọt nhân sinh đến khi quay lại chẳng có ai bên mình episode người sau khi đi một rồi sao dựng tương lai những đàn ông chỉ quan tâm nồng ấm lấp đâu đàn ông tốt còn trên đời không người sẽ không làm em vỡ mộng một người mà sẽ để ta tìm lại chính mình tìm lại trong ta phút bình yên vì xa đi thật xa cách nhau dần khó khăn chẳng đi theo dấu yêu chẳng vững đắn gì ta vẫn còn đây mà sao anh chẳng thể giữ em lại nhưng kiếp này thôi em buông tay anh ta con trộn lẫn với anh